Đây là chị ba Jennifer sẽ lên lau nước đá chó tại vì cưng chó lắm Đây Rồi nha, nhăn nhăn là một cái là ba đem dục hai con chó Cười cái coi à, ơi Cười kỳ quá à Đâu, lau nước đá chó coi Đó, hai cục vàng của con nó quậy đó à, Về quậy một trận ở dưới Cắn sữa Milo bây giờ lên lầu thấy dũng nước đá à chị bà giải quyết nha đó chị nó bà bán sữa không có lớn làm hết tại học sữa có sữa nhiều mình làm lớn hơn mình ra học sữa nó cũng bằng cái gì đó để <laughs> sao con không không con nói Ê, hồi nãy ba kêu là để đó ba đau đi nha con dọn rồi chắc cũng bấy nhầy luôn á hả ba kêu để ba đau lý sự lý sự á mốt lớn làm luật sư nha nha nha mốt lớn làm luật sư nha rồi giấy nó dục đâu vậy rồi rồi vậy rửa tay giùm ba nha